hay gì đó à, chào mọi người mọi người biết tôi đang à, đứng ở đâu không ạ đây xung quanh à, là rừng thông rừng thông là rừng thông minh à, sinh gần như bốn mặt là rừng thông luôn view cực kỳ đẹp chắc hẳn là mọi người đang nghĩ tôi đang ở Đà Lạt đúng không ạ à, nhưng không phải là ở Đà Lạt đâu mọi người ạ à. hiện tại thì tôi đang đứng tại Bảo Lâm Lâm Đồng thì Bảo Lâm là một cái huyện à, bao quanh Bảo Lộc mà xã Bảo Lộc luôn thì cái vị trí tôi đang đứng ở đây thì ra thành phố Bảo Lộc chỉ khoảng 25 à, km thôi thì à, sắp tới thì chúng ta sẽ có một siêu phẩm nghỉ dưỡng ở tại vị trí này đó cái à, siêu phẩm nghỉ dưỡng này thì có tên là làng trái The Tropicana Garden Bảo Lâm đây là cái khu vực mà chúng ta sẽ làm ờ, dự án hiện tại thì bên ờ, chúng tôi đang ờ, làm mặt bằng xe múc đang làm mặt bằng để triển khai dự án làm đường xã rồi làm cảnh thoát thì cảnh thoát xung quanh đây thì bao quanh là rừng thông nguyên sinh cực kỳ tuyệt vời ở đây thì à, chúng ta có thể săn mây sau này bởi vì khí hậu ở đây là cực kỳ mát mẻ buổi sáng hoặc là buổi chiều à, tối khoảng 5 à, giờ hơn là đã có mây bao bao bao bao, bao phủ ở khu vực này rồi quy mô của cái dự án này thì khoảng hơn 6 hectare có gần 100 căn nhà ở đây nhà thì bát ngủ rồi à, một trệt một lầu và đất thì cực kỳ rộng nữa đất thì à, mỗi căn nhà như vậy thì có những tích đất khoảng à, hơn 500 mét vuông trong đó có khoảng 160 đến 200 mét vuông là đất đầu tư và là đất để trồng làm vườn trồng đời kinh à, doanh à, du lịch thì dự án thì nằm tại à, trung tâm của xã Lá huyện Bảo Lâm tỉnh Lâm Đồng cách thành phố Bảo Lộc khoảng 25 km đi theo đường DT 72 725 từ ngoài thành phố Bảo Lộc đi qua hướng tỉnh Đắk Nông đó thì từ Sài Gòn mà quý khách hàng đến đây thì mình đi khoảng tầm chưa đến 200 km thì ờ, đã có quy hoạch ờ, tuyến cao tốc từ ờ, Tân Phú Bảo Tân Phú lên Bảo Lộc và cái điểm cắt cuối cùng đó, thì cắt đường DT725 gần chỗ Tân bay Lộc Tán nên từ cái điểm cao tốc cắt đường DT725 vào đây thì khoảng tầm 15 km thôi rất thuận tiền để cho khách hàng có thể di chuyển thì đây là cái ờ, hôm nay là ngày ờ, mùng 7 tháng 5 năm 2021 tôi mới bắt đầu ờ, triển khai mặt bằng thôi cảm ơn à, anh chị đã quan tâm và theo dõi video này nếu anh chị à, muốn tham khảo à, thêm thông tin về cái dự án này thì liên hệ với cho tôi qua số điện thoại 0908 0462 à, số này thì tôi cũng zalo luôn tôi là bất động sản Phương Nguyễn chuyên gia bất động sản tư vấn bất động sản tại Bảo Lộc Lâm Đồng để quay quay thêm